là tôi lâu nay không chỗ thay đổi thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con baby kasima sẽ we me kasima hôn hương gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhớ ngày tới Anh nghĩ đã đau lòng nhưng chắc ai đây ngoài tôi Em bước đi nhẹ nhàng Nhưng trong anh bao tôi Nghe câu em đừng đi nữa Nhưng tại môi mím chẳng Chẳng thể một lời nói ra Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà rơi mà xa mơ mình không thể lâu dài chỉ vì tôi ngây ngô người không em chết tất cả và cũng có thể ngoài vì bỏ mà chúng ta ngón tay ấy muốn xuôi vì chẳng cơ làm đầy của nỗi đau về cuối ở bên môi tôi không thể đắm lúc chúng thao lên rời xa vòng tay em cho tôi cảm giác như nhớ đến thế nào tự biết chưa nói câu chào mà sao muốn bước đi vội mới có nhau thôi lại xóa hết những yêu thương rồi bàn tay tôi nắm chặt mưa lên bao cho nên nước mắt em một trời người là ánh sáng giúp tôi tìm những giấc mơ giờ phía trước mênh mông trong baby Kashima oh, Stay here with me Kashima oh, mm, mm. Got no